rồi cái đây là tư duy của người giàu và người nghèo nha anh chị cả người giàu và người nghèo đều mong muốn đạt được tự do về tài chính giàu có nhưng người nghèo sau khi họ đi làm 8 tiếng thì bắt đầu họ về họ ăn nhậu và họ đi ngủ lâu lâu có tiền thì họ mua sao mua sắm tiêu xài iphone mua xe hơi mua sao tiêu sản và họ đi chơi du lịch họ mua những cái thứ xa xỉ còn người giàu thì sao anh chị họ cũng muốn có tiền và họ lăn ra làm thứ bảy cuối tuần họ vẫn làm chủ nhật vẫn làm họ làm từ sáng đến tối một ngày làm 12 tiếng 14 tiếng 16 tiếng các anh chị sẽ thấy rằng những người giàu có họ cực kỳ bận rộn Mark Zuckerberg hoặc là uh, à, Zuckerberg hoặc là Bill Gates tất cả các tỷ phú triệu phú họ đều phải làm việc liên tục liên tục suốt cả ngày đêm cho đến khi nào cái hệ thống ống dẫn nước được xây xong thì lúc này họ mới được an nhàn hơn một chút rồi các anh chị sẽ thấy rằng người nghèo sao à người nghèo thì sao bán thời gian để sao mua được tiền còn người giàu sẽ xây cho mình một cái hệ thống cây sinh tiền tiền đẻ tiền cho họ rồi sao anh chị khi mà gặp khó khăn về sức khỏe về thời gian hoặc là có ốm đau bệnh tật rồi thì lúc này sao à người nghèo họ họ trên vê lắm họ không xử lý được vấn đề họ lo sợ nhưng người giàu thì sao anh chị có được kiến thức về tài chính rồi họ đã có xô số 1 để dự phòng xô số 2 là sao ạ à? để bình an thì họ kiểm soát được cuộc đời của họ có phải không anh chị và sao ạ à? người nghèo thì suốt ngày cứ lo đi cày bờ để làm kiếm tiền trong ngân hàng còn người giàu đã bắt đầu đi tìm cho mình những cái tài sản tích lũy tài sản để sao ạ à? tiền đẻ ra tiền phục vụ cho họ khi có được hệ thống ống dẫn nước rồi thì họ không cần phải làm việc một cách vất vả nữa mà tiền nó sẽ về nhiều hơn các anh chị sẽ thấy rằng người nghèo sẽ lên kế hoạch gì rất là nhỏ như một cái trái cam còn người giàu lên kế hoạch cho họ gì là to cho cả thế giới luôn nó có thể khả năng xử lý vấn đề được cho nhiều người hơn họ nghĩ lớn họ dám nghĩ lớn đúng không các anh chị ạ à? rồi sao ạ à? khi thấy cơ hội tới thì sao ạ à? người nghèo sẽ bỏ chạy vì họ sợ họ lo còn người giàu sao à? họ luôn đón nhận những cơ hội đó vì họ có sự chuẩn bị rồi